chẳng còn nghĩ tới ta đã nhiều lần trải qua bao nhiêu xót xa mà nay sao ta cũng ngã từng cho nhau hai đường lối